thánh thơ từ thiên đình Bài số mười lăm thánh nhân hộ độ giảng lúc 3 giờ 45 phút ngày 28 tháng 10 năm 2021 thánh nhân thời mạt là đức di lặc người được cha trời giáng xuống trần gian phổ độ chúng sanh sứ mệnh của người là trao truyền pháp dưới luồng tư tưởng chẳng giống tôn giáo chẳng như kinh phật từ trước tới nay vẫn hay giao giảng mà đó nền đạo từ trời ban xuống đó là đạo trời mật tu mật ẩn để luyện tấm đức luyện trí luyện nhân cùng giới thánh thần thành người đạo đức đạo đức đó là yêu mình thương người cùng giới đồng loại từ bi hỷ xả đối với cha mẹ chọn đạo làm con đối với đất nước làm con trung hiếu đối với quần thần chọn nghĩa tình yêu đối với bề trên biết ơn tôn kính đối với nhân dân phụng sự hết mình không màng lợi danh không ưa nịnh thần sáng trong minh bạch nếu là vua tôi lấy dân làm đạo dân đói mình đau dân đau mình đói thấy dân đói rách thì mình là người chịu khổ trước tiên khi có ngoại xâm phải dùng bến sách lấy nhu thẳng cương lùi một tiếng mười không hận không thù để không đổ máu khí có nội sâm biết dùng miếu sắt thu phục nhân tâm của người đắc đạo một quốc gia mạnh không cần quân đội một chính thể cường không cần cảnh sát giống như một nước mà nhiều bác sĩ thì tức ngành y trên đà lụi bại con ơi nhân loại còn nhiều nghịch lý ít ai hiểu được bởi vì phạm trí còn lắm chân chuyên cho nên di lặc nhận lệnh ơn trên xuống cõi hồng trần chỉ vì nón nước người đã hạ phàm bấy lâu ở ẩn hiền đức tú thân chờ ngày được lệnh xuất thế nhân gian ngày đó không xa khi các thảm họa nhiều người thức tỉnh người sẽ hiện ra